Hello, hai xin chào tất cả các bạn, mình là JSR Nếu nhà bạn có một đứa em học khá dốt, không thể tính toán được những bài toán cơ bản Thì khoa hẳn mắng hay chê trách em ấy Có thể em của bạn đã bị mắc chứng khiếm khuyết về học tập Nhưng chứng khiếm khuyết ấy được gọi là khuyết tật học tập chuyên biệt Specific Learning Disabilities và khá phổ biến trên toàn thế giới ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác nhiều cha mẹ ít biết về cái này dẫn đến việc nhiều chị em bị áp lực vì bố mẹ cho rằng là do lười học mà đâu biết rằng trẻ bị mắc chứng khó học nên hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ba loại cơ bản một chứng khó học toán dyscalculia là một dạng rối loạn gây khó khăn trong việc nhớ và hiểu để thao tác tính toán các con số và sự kiện toán học. Các nhận biết có phần khác nhau ở từng lứa tuổi. Với lứa tuổi mẫu giáo có khó khăn trong việc sắp xếp chữ số từ bé đến lớn hay từ thấp đến cao. Với học sinh cấp 1 khó khăn trong việc tính các phép toán căn bản phải tính bằng tay không phân biệt được phép cộng với phép trừ, khó khăn trong việc tính toán và né tránh những gì liên quan đến tính toán. Với học sinh cấp 2 gặp khó khăn khi phân tích biểu đồ, những các công thức căn bản như tính chu vi hay tính diện tích, khó khăn khi tính tiền. Với người trưởng thành, tính toán chậm và thoải mái với các phép tính đơn giản như cộng trừ. hai Chứng khó đọc dyslexia bao gồm khó khăn trong việc đánh vần các từ, đọc nhanh, viết chữ, phát âm các từ trong đầu, âm từ khi đọc to và nghe hiệu người khác đọc. Dưới đây là các biểu hiện. Với trẻ chưa đi học, chậm chạp trong lời nói, chậm học các từ mới, khó khăn khi thể hiện giọng điệu và nhịp điệu. Với trẻ học tiểu học, khó khăn khi học bảy chữ cái hoặc thứ tự chữ cái, gặp khó khăn khi kết hợp với các chữ cái và cách phát âm chữ cái đó, khó xác định hoặc tạo ra các từ có vần điệu, kiểu chữ viết, khó đọc hiểu, đọc sót chữ, thiếu chữ, thêm chữ, chậm hoặc đọc không chính xác, khó đọc thành tiếng, khó hiểu cái ý nghĩa tuổi trung học và người trưởng thành nhầm lẫn các từ khá giống nhau như hoa, hao, hoàng, hòn. Chứng khó viết dysgraphia khác với viết chữ xấu là một khuyết tật học tập ảnh hưởng tới kỹ năng vận động tinh tức độ khéo léo của bàn tay của người mắc chứng khó viết đôi khi thường đi chung với chứng khó đọc các biểu hiện thường gặp là chị em viết chính tả kém thường không thể viết chọn một chữ hoặc một câu khó khăn trong việc sắp xếp khoảng cách giữa các từ gặp khó khăn khi cầm viết tay viết hoa không theo đúng trình tự nếu bạn cần một cái gì đó để minh họa thì đây ở người trưởng thành, cầm bút vụng về, khó khăn khi nhắn tin hay đánh máy, đôi khi lại hay mắc lỗi chính tả, khó khăn khi vận động bàn tay với các cờ như xếp hình, chữ viết khó đọc đến mức người viết cũng không đọc được. Trên đó là những biểu hiện để các bạn phát hiện sớm xem người thân hoặc bạn bè của mình có bị không. Chú ý với các bạn rằng mình không phải bác sĩ tâm lý hay chuyên gia về tâm lý gì cả, đó chỉ là những biểu hiện thường gặp mà thôi và còn nhiều biểu hiện khác nữa. Khi biết sớm nhớ đến thăm khám để phải điều trị kịp thời. Lưu ý rằng nếu bạn thực sự lười học hay viết chữ xấu thật thì đừng lấy khuyết tật học tập ra để biện minh. Ngay cả những người bị mắc chứng cái chứng này còn cố gắng để khắc phục dù biết rằng sẽ khó chữa khỏi hoàn toàn. Video của mình đến đây thôi. Mình rất vui vì lâu lắm tôi mới được gặp lại các bạn. Các bạn đã luôn theo dõi mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.